Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái kênh kèo bóng lụm lúa của mình Thì từ bắt đầu từ hôm nay cái trang cái kênh này sẽ là kênh kèo bóng lụm lúa nha anh em và bình luận viên Vũ đã để lại cái kênh này cho mình là để mình làm và bình luận viên Vũ qua một cái kênh khác rồi thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận giải AFF Cup nha anh em Thì hiện tại World Cup thì tối hôm nay nó cũng đã đá chung kết rồi giữa Pháp và Argentina rồi Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận à, cái à, cái trận à, giải của um, AFF Cup nha anh em Đây anh em cũng thấy bảng đấu của AFF Cup và lịch thi đấu Thì phía bên AFF Cup thì cái bảng A nó gồm có à, Thái Lan và Philippines và Indonesia và Cambodia và Brunei. Thì bên phía bảng B có Việt Nam và Malaysia và Singapore, Myanmar, Lào. Thì hai bảng đấu này giống như là hai cái bảng đấu nó được sắp sẵn là cho Việt Nam với Thái Lan vào chung kết vậy anh em anh em thấy hiện tại mỗi bên có một đội rất là mạnh giống như bên phía bảng A thì có Thái Lan đang rất là mạnh còn bên phía bảng B thì có Việt Nam hầu như là chắc ăn nắm cái vé đi vào vòng trong rồi anh em thì còn cái lịch thi đấu anh em cũng thấy đây là cái lịch thi đấu của bảng A cái trận đấu đầu tiên mà khai mạc đó là Campuchia gặp Philippines vào lúc 17 giờ và cái trận cùng giờ hôm đó là chung bảng A luôn Thái Lan gặp Brunei vào lúc 19 giờ 30 thì bên phía bảng B cái trận đầu tiên bên phía bảng B là ngày 21 nha anh em và Myanmar và Malaysia sẽ gặp nhau vào lúc 17 giờ còn 19 giờ 30 thì Việt Nam Việt Nam sẽ gặp Lào nha anh em đây thì trận này Việt Nam được lợi thế gặp thằng Lào đầu tiên để có chắc trong tay 3 điểm đứng vị trí đầu bảng chắc ăn trước nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em xem. Thì hiện tại bên cái bảng A thì nó gồm có 6 đội nha anh em. Bên bảng A gồm có 6 đội. Đó là Brunei, Campuchia và Indonesia, Philippines, Thái Lan, Đông Timor nữa anh em. Thì hai thằng này Campuchia và Philippines nó sẽ gặp nhau vào cái lúc là 17 giờ thì hiện tại anh em cũng thấy cái thành tích của hai đội là thằng Campuchia này nó có một cái thành tích đang rất là không tốt rồi anh em thấy đây cái thành tích của thằng Campuchia toàn thua 5 trận gần nhất toàn thua và hòa còn trong 10 trận thì Campuchia chỉ thắng được có hai trận và để hòa một trận và thua tới 7 trận thì bên phía Philippines anh em cũng thấy Philippines cũng không có hơn gì Campuchia cho mấy thì Philippines cũng chỉ thắng được 3 trận và để thua tới 6 trận trong khi đó hòa được một trận thì phong độ của hai thằng đang không được tốt cho mấy nha anh em nhưng mà theo đánh giá của mình thì thằng Philippines nó vẫn nhỉnh và cao độ đá cao đá hay hơn thằng Campuchia thì bởi vậy còn trong cái lịch sử trong cái lịch sử ờ, Philippines và Campuchia đối đầu thì anh em cũng thấy cái trận đối đầu gần nhất là năm 2010 thì trận đó Philippines và Campuchia cầm hòa không đều. Còn cái đội hình dự kiến thì chưa có cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em để anh em xem. Thì anh em cần tới giờ thi đấu thì nó mới có cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì lúc đó mình mới lên kèo cho tất cả anh em được nha. Còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra Kèo nhà cái đưa ra là hiện tại Philippines đang chấp với mã kèo là 0,5 và tài xỉu 2,75. Thì cái mã kèo này nếu mà anh em tin theo mình thì anh em cứ nằm cái mã kèo Philippines chấp 0,5. Anh em có thể lót lại cái mã tỷ số là một điều hoặc là không đều dành cho Philippines. Anh em vẫn vào cái mã tài 2,75 cho mình nha. Cái kèo này thì anh em vào cái mã tài là tỷ lệ anh em ăn rất là cao rồi thì đó là cái những cái mã kèo mà nhà cái đã, đã đưa ra và nhận định thằng Philippines này đánh giá Philippines cao hơn cái thằng Campuchia này rất nhiều nha anh em thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho anh em đây thì cũng là video đầu mà mình về mình nhận định trong cái kênh này thì anh em nào nghe mà thấy hay thì để lại cho mình một lượt đăng ký và một bình luận để anh em có thể nhận được nhiều video sâu hơn và nhiều kèo hơn nữa sắp tới mình còn nhận định nhiều kèo nữa anh em tới ngày 26 thì trận đấu ngoại hạng Anh và C1 C2 cũng đã khởi trao khởi tranh lại rồi thì anh em nào mà cứ quan tâm về cái vấn đề mà chơi chung mình á chơi chung trang với mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0963731346 hoặc là Telegram kèo bóng hay lúa. Thì anh em cứ liên hệ qua đó để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang để đưa anh em vào nhóm cho anh em chơi những mã kèo